Ờ, hiện tại phú thì đang ngồi dưới kia trong ờ, trường hợp mà em cần điểm ờ, trợ thì phú sẽ hỗ trợ em em sẽ là người trình bày về cái giải pháp Helio của Ketfish trong buổi chiều ngày hôm nay ok uh, thực ra thì uh, tất cả tất cả mọi uh, uh, thứ mà liên quan khởi nghiệp thì nó đều bắt đầu từ cái pinpoint của thị trường cái viên phoi này thì nó có thể đến từ cái ờ, tức là cái cái việc là mình tự quan sát hoặc là nó đến từ chính là cái nỗi đau của của Gadgets uh, ờ, khi sau khi mà làm uh, trong quá trình vận hành doanh nghiệp thì uh, cái phép hỏi ở đây là cụ thể nó là cái gì là uh, nó nó liên quan cái bài toán quản lý một cái uh, call center uh, nó không phải là một call center mà gọi là hoành tráng hay là gì cả mà ở cái, cái, cái scale rất là nhỏ có thể là team khoảng 10, 15, 20 người uh, các bạn sales agent uh, bởi vì là thực ra cái chức năng sale là cái chức năng mà uh, doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm vì nó bottom line của cái performance của doanh nghiệp uh, và cái uh, cái issue đấy thì nó nó nó nó đến từ hai cái perspective khác nhau uh, thứ nhất ý là uh, các bạn sales agent thứ hai ý là chính là những người mà quản lý đội sale đó quản lý thì có thể quản lý trực tiếp hoặc là có thể là uh, thậm chí là quản lý cấp cao hơn uh, thì nó có hai cái context như thế thì đối với cả cái cái cái level đầu tiên ấy là các bạn sales agent thì đa phần là các bạn sales agent khi mà uh, thực hiện các cái cái cái việc mà tương tác với khách hàng qua điện thoại có thể là gọi outbound hoặc là nghe inbound ấy, thì uh, đa phần các bạn đang đang bị một cái vấn đề là các bạn bị bạn bị quá tải bởi các, các cái tác vụ mà rất là thủ công đơn giản như là cái việc phân bổ lít ờ, khi mà có có có có khâu lít ờ, đưa về ờ, rồi là tổ chức cái việc kho lớp lít như thế nào làm sao mà có thể là, là utilize được cái lít đấy một cách hiệu quả và không cần phải phải phải phải, phải can thiệp quá nhiều cái thủ công để mà lên kế hoạch gọi nghe gọi rồi kho lớp Ờ, chắc chắn là bởi vì là các bạn overload như thế thì các bạn không tập trung được vào cái việc chính là cái việc mà chốt chốt sale anyway thì thì uh, trong tất cả các kênh mà bán hàng ấy uh, cái này được chứng minh rồi thì cái kênh mà khâu cung là kênh mà có tỷ suất uh, gọi là uh, hiệu quả trên chi phí cao nhất uh, tất nhiên là nó nó tùy tùy từ từ, từ ngành nhưng mà uh, ở cái baseline thị trường ấy, thì là cái, cái, cái khâu côn vẫn là cái hiệu quả nhất nhưng mà các bạn ấy không tập trung vào côn vấn đề là như thế các bạn tập trung ờ, thời gian chủ yếu một ngày vào những cái việc rất là văn những việc rất là ad hoc manual khác ờ, và không tập trung vào cái việc chính là tạo ra doanh số là khô ờ, cái ở đứng ở góc độ của một người business owner ấy thì uh, câu chuyện nó khác bởi vì thường là business owner của một cái cái cái uh, doanh nghiệp thì thường là họ, họ cái view của họ sẽ là từ uh, từ, từ, từ top down tức là họ sẽ nhìn họ, họ, họ sẽ nhìn vào cái phần mà uh, kết quả cuối cùng chứ không, họ không không không không biết được là thực tế là trong cái operation của mình có những cái những cái cái cái insight rất là đi, chi tiết như thế nào mà nó đang đặt gặp vấn đề ở đâu đấy và uh, uh, đánh giá được xem là cái mức độ critical của cái cái vấn đề là như thế nào thì uh, hai cái này thực ra là correlated với nhau bởi vì là nếu mà sales agent ấy mà bị uh, bị bị bị overload bởi những task khác thì cũng không có data thực tế đến từ performance để feeding cho business owner để xem thực tế là các bạn sale đang đang gặp phải vấn đề gì thậm chí là uh, nếu mà dưới sale dưới dưới ờ, dưới tầm của owner thì có thể là các bạn team lead hoặc supervisor cũng biết được là thực tế là uh, có các cái signal có các vai của signal gì mà hàng ngày mà mà các bạn sale gặp phải khi mà tương tác khách hàng uh, chốt sale bởi vì trong cái quy trình mà để chốt được cái sale qua khô đấy thì ờ, nó có rất nhiều các cái cái funnel step chi tiết uh, mỗi một cái funnel đấy mỗi một cái step đấy thì nó có thể là nó nó, nó, sẽ có cái vâng ok và vâng, em xong rồi em chỉ ba cái thôi <laughs> ba sai thôi thì ở ờ, đây đây là đây là các cái giải pháp mà hiện tại uh, CM hiện tại trên thị trường uh, thì đa phần là các giải pháp cn hiện tại trên thị trường thì họ không không tập trung giải quyết vấn đề uh, trên PSC mà họ chỉ đơn giản là một hệ thống trục xuất để thông tin khách hàng đấy là basically là là là chỉ là quản lý thông tin trục xuất khách hàng và cái cái phần mà communication với khách hàng ấy thì nó đang rất rất là phân mảnh như khách hàng mà khi mà uh, tương tác với cả uh, doanh nghiệp thì các bạn sale lại bắt đầu dùng Vâng, cái gì đây là pháp anh, em? Giải pháp anh thì đầu tiên là bọn em sẽ provide được tất cả các cái communication channel và cái bọn em cấp nhất là cái phần về home center thì bọn em là đơn giản hóa cái việc là cung cấp giải pháp uh, cái, cái nền tảng mà home center cho các cái doanh nghiệp mà vừa nhỏ thậm siêu nhỏ một team thể nhiên nó là người 10 15 người có thể dùng giải pháp này bên cạnh đó thì bọn em cũng có thể là uh, bọn em cũng, cũng, cũng cung cấp các cái channel khác để uh, uh, cho sale có thể cam kết khách hàng và tất cả được centralize trong cùng một hệ thống uh, như là ở trên uh, cái, uh, cái, cái, cái, diagram của em như này uh, on, on top của cái này thì bọn em có uh, implement phần AI để uh, giúp cho cái việc mà trích xuất thông tin cảnh báo với cả uh, supervisor hoặc là, là business owner về những cái vấn đề mà có thể là diễn ra ngay trong cái thời điểm mà uh, sale bắt đầu đang nghe họ khách hàng vâng. Ờ, bọn em thì bọn em uh, về về mặt hạ tầng thì bọn em hiện tại bọn em đang làm chủ toàn bộ hệ thống bọn em không có ăn sụp bất kỳ uh, uh, các cái module nào ra ngoài cả uh, chỉ có là em bọn em dùng một cái thứ nhất là của Amazon là uh, à, Amazon Web Service để dùng để làm data warehouse cũng như là triển khai các cái service ở trên đấy thôi <coughs> thì uh, sản phẩm Calio là bọn em uh, ngon từ uh, tháng 7 năm 2020 uh, hiện tại thì uh, ờ, bắt đầu đã có traction rồi uh, ờ, mang uh, mang trong uh, uh, tăng trưởng uh, theo hàng ấy, thì là khoảng tầm ba mươi năm phần trăm thì hiện tại là bọn em đã đạt được uh, có uh, 700 người dùng đến từ 80 doanh nghiệp khác nhau và doanh số hiện tại là 370 triệu tính tới hiện tại bao gồm cả cái mô cái mô đồ của em là bao gồm cả cái phần mà CM và phần cước nghe gọi nữa vì là Calio thì cái lõi nó cũng là phần tổng đài nghe gọi <coughs> thì uh, đây là một số các cái key trend của bọn em và uh, vừa rồi thì bọn em cũng vừa chốt xong một cái deal seed funding uh, gần một triệu với cả bên Big dạ. vâng, Partner À, phần trình bày của em à, đến đây là hết ạ. À, sau đây là đến quay của anh chị ạ.